Đấy, xin chào anh em nhé cái cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu mở mới nhất hiện nay mới nhất 2022 này Đấy. đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp không tang Đấy, cái nắp giữ tài giữ xỉu Đấy, anh em làm tay cái thì là anh em rất là cần những cái à, đồ chơi mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, ngoài cái kỹ năng lắc hột của anh em thì anh em à, có cái bộ đồ chơi này có cái nắp tài xỉu cái nắp giữ tài giữ xỉu ờ, không tang để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em đi lắc tài xỉu thì nó có hiệu quả cho anh em đó là anh em có thể à, giữ Đấy, anh em có thể giữ mặt nào cũng được nhá giữ mặt nào của hột tài xỉu cũng được Đấy, anh em giữ mặt nào cũng được anh em giữ mặt nhất hay là mặt lục đó là tùy anh em để anh em thích giữ xỉu thì anh em có thể giữ con nhất Đấy. anh em à, giữ lục thì là anh em kết tài đó rất là hiệu quả cho anh em thì đây chính là cái à, nắp giữ tài giữ xỉu không tang mùa mới nhất 2022 mới nhất hiện nay cho anh em nhé. thì cái à, đồ chơi này nó cũng vừa mới ra mắt cho anh em thôi thì cũng có rất là nhiều người rất là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái nắp tài xỉu này Đấy, đây chính là cái tài xỉu bịp mới nhất hiện nay đó thì uh, trước khi vào ờ, test cho anh em cái nắp uh, giữ tài giữ xỉu này thì là tôi sẽ test qua cái nắp này cho anh em để cho anh em thấy được là cái nắp này nó hoàn toàn không tang Đấy, hoàn toàn không tang tích cho anh em nhé Đấy, hoàn toàn không tang tích thử cho anh em nam châm này thử thả luôn nam châm vào đây này đó. đó thả luôn nam châm này hoàn toàn không tang nha anh em nhé đó hoàn toàn không tang đó hoàn toàn không tang đó. đó chính là cái nắp thì uh, tôi sẽ soi qua nắp cho anh em để cho anh em thấy được là cái nắp này không phải là nắp camera nhé đây đó đúng không anh em đó. trong suốt nhá Đấy, không có gì đó. thì uh, hiện nay cái uh, nắp tài xỉu mà giữ tài giữ xỉu không tang này thì là nó đang rất là mới ở trên thị trường Đấy, có rất là nhiều anh em vẫn chưa biết đến cái đồ chơi này thì anh em nào mà xem được cái video này anh em muốn được uh, sở hữu cái nắp này cái nắp giữ tài giữ xỉu không tang này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé Đấy, thì cái cách chơi cái nắp này như thế nào Đấy, cái cách chơi cái nắp này như thế nào thì uh, cái đó thì anh em cứ liên hệ với tôi để tôi sẽ nói cho anh em cái cách mà anh em chơi cái nắp này và cái nắp này nó chơi như thế nào để nó hiệu quả cho anh em đấy thì trên video là tôi chỉ cần cái trên video này thì tôi cũng ờ, không tiện nói ra nhiều đấy, đây là cái đồ mới nên là tôi cũng không muốn nói nhiều để làm để trên video này nó nó sẽ không được hay cho những em nào mà đã mua trước nhé đó thì ờ, tôi cũng sẽ giới thiệu qua cho anh em thôi thì cái nắp này khi mà anh em đi lắc tài xỉu thì là anh em có thể là giữ được hột đấy, anh em có thể giữ được hột tài xỉu đấy, theo ý muốn của anh em đấy, ví dụ như chén này đấy, ví dụ như chén này thì tôi sẽ giữ đấy, giữ con lục cho anh em nhé giữ lục cho anh em thì anh em vẫn lắc bình thường thôi đấy, gần như này đó như thế là tôi sẽ giữ được con lục rồi đấy, mở ra 100% là có lục nhé đó 100% có lục nhưng chén này nó là phản tới hột nên là mình phải chấp nhận thôi đó thì tiếp tục với anh em Đấy, tôi sẽ giữ lục tiếp giữ lại lục cho anh em này đó. mở lục chén này thì 90% là sẽ chén tài đó tài đúng không anh em chén tài thì tiếp tục giữ lục cho anh em này đó. tiếp tục giữ lục cho anh em đó lại lục đó. thì ờ, khi mà anh em mà muốn ờ, giữ xỉu thì ờ, như thế này nếu mà tôi muốn giữ xỉu thì tôi sẽ giữ con tam này Đấy, giữ con tam này đó. giữ tam này còn tam này đó đúng anh em tiếp tục giữ tam nha giữ tam cho anh em này đó giữ tam này giữ tam tiếp này đó giữ tam tiếp tục giữ tam cho anh em này đó đúng không anh em rất là hiệu quả cho anh em nhé đó. giữ tam tiếp này đó giờ không thích giữ tam nữa Đấy, giữ không thích giữ tam nữa thì tôi sẽ giữ ngũ này giữ ngũ này đó tiếp tục giữ ngũ cho anh em này đó đúng không rất là hiệu quả giữ lục cho anh em này đó. giữ lục tiếp này đó. giữ lục tiếp này đó không giữ lục nữa giữ nhất này đó đúng không anh em rất là hiệu quả nhá đấy thì à, đây chính là cái à, tài xỉu bịp mới nhất đấy, cái nắp giữ tài giữ xỉu không tang mà nó mang lại hiệu quả cao cho anh em khi mà anh em đi lắp tài xỉu anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn hoặc anh em có thể giữ cái hột nào cũng được đấy, anh em giữ mặt nào cũng được của hột tài xỉu thì anh em chỉ cần uh, sử dụng cái nắp này thôi đấy, anh em đi sân chơi thì nó, nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em đấy thì anh em nào muốn